Đã bao giờ bạn muốn đưa file quay bằng cam 360 và một dự án quay video bằng nhiều loại thiết bị khác nhau và nhận thấy sự chênh lệch chất lượng hình ảnh rõ rệt giữa file quay xuất ra từ cam 360 với file xuất từ máy ảnh máy quay chuyên nghiệp hay chưa? Đây là video quay khung cảnh của công viên Thống Nhất đã được reframe lại từ file 360, zoom ra khoảng 800 lần so với video gốc sử dụng Action Cam Insta 360. Còn đây vẫn chính là video đó, nhưng được edit theo cái cách mà mình chuẩn bị cho các bạn xem tới đây. Nét hơn rất nhiều phải không? Vì vậy, đừng vội vã mà đánh giá thấp chất lượng ghi hình của cam 360 nhé. Có thể vấn đề nằm ở chỗ bạn chưa thực sự xuất file từ chúng ra đúng cách đấy. Hãy nhớ xem hết video này, bạn sẽ tìm ra được cách để nâng tầm chất lượng hình ảnh của mình quay từ thiết bị Insta360 đấy. Trước tiên, các bạn cần phải biết chất lượng hình ảnh của Insta360 được quay ra có nét hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào quy trình làm việc của các bạn trên điện thoại hay là trên máy tính. Máy tính hay điện thoại thì cũng đều có những ưu và nhược điểm của nó. Vì thế hãy ghi nhớ nguyên tắc này nhé. Xuất nhanh đủ dùng để đăng lên mạng xã hội thì dùng điện thoại. Còn khai thác 100% khả năng hình ảnh của thiết bị này thì hãy xuất bằng máy tính. Ở trên thiết bị máy tính, laptop hay PC, các bạn chỉ cần download ứng dụng Insta360 Studio để làm việc. Sau khi ghi hình bằng thiết bị Insta360, các bạn cắm trực tiếp thẻ nhớ vào máy tính để đọc file. Còn ở trên điện thoại, các bạn chỉ cần tải ứng dụng Insta360 trên App Store hoặc CH Play về mà thôi. Rất đơn giản có phải không? Hơn nữa, lại còn rất tiện bởi vì mọi kết nối và thao tác chỉnh sửa video 360 trên này đều là không dây. Suy cho cùng, dù bạn có xuất video bằng máy tính hay là điện thoại đi chăng nữa thì hãy nhớ một điều, một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh của video đó chính là thông số khi bạn xuất video. Ở trên điện thoại, việc xuất video chắc chắn sẽ chưa thể khai thác triệt để khả năng ghi hình của thiết bị. Đừng bao giờ xuất auto nhé, hãy vào mục Custom để check lại một lượt các thông số mà bạn cần lưu ý để video được xuất ra từ điện thoại sẽ nét nhất. Nếu như bạn xuất video dạng flat, có nghĩa là video phẳng đã reframe với định dạng phổ thông, thì độ phân giải hay resolution sẽ bị giới hạn ở mức HD 1080p với 30 khung hình trên giây, khá là thấp hơn nhiều so với khả năng ghi hình thực tế của các thiết bị Insta360. Lý do bởi vì vi xử lý của điện thoại chưa thực sự tối ưu với video 360. Vì thế, hãy để ý đến phần bitrate ở dưới này và kéo nó lên tối đa để dung lượng nén hình của video sẽ đạt cực đại giúp cho video mượt mà và sắc nét tối đa. Còn nếu xuất file dạng 360, điện thoại của bạn cũng chỉ giới hạn video xuất ra ở mức 4K, kể cả bạn có quay video ở độ phân giải cao hơn là 5,7K trên Insta360. Đây là một hạn chế cực lớn nếu như bạn tạm thời không có đồ đọc thẻ để xuất file mà cần suộc để dựng clip ngay. Nhưng sẽ là một lợi thế cực lớn nếu như bạn cần xuất video để up luôn lên mạng xã hội do tốc độ xuất rất nhanh và mọi kết nối là hoàn toàn không dây. Còn ở trên PC hay laptop, Chúng ta có thể can thiệp sâu hơn rất nhiều vào các thông số này của footage quay bằng Insta360. Cho dù bạn xuất video dạng flat hay là dạng 360 đi chăng nữa, bạn đều có thể tùy chỉnh độ phân giải lên mức cao hơn, chẳng hạn 5,7K hay thậm chí là 8K khi xuất ở định dạng H265 hoặc ProRes 422. Với việc xuất footage bằng máy tính, các bạn có thể nâng mức bitrate lên tối đa 200 megabit per second, khiến cho video của bạn thực sự được nâng tầm. Và cuối cùng, để kết lại video này thì mình có một lời khuyên cực kỳ cực kỳ cực kỳ chân thành từ trải nghiệm của mình dành cho tất cả các bạn vlogger và nhà làm phim nghiệp dư. Đấy là nếu như các bạn có sử dụng thiết bị Insta360 để quay phim thì hãy nhớ một điều, đấy là dựng clip bằng PC nhé. Vì vậy, việc chỉnh sửa và xuất file trên di động là vẫn ổn và đủ dùng nếu như bạn cần content để đăng ngay lên mạng xã hội. Hãy nhớ để ý những điều trên để video quay bằng Insta360 của bạn luôn đạt chất lượng tốt nhất nhé.